mà Giang nghe nói thì ở khu vực uh, ờ, chợ biên giới này sẽ có rất là nhiều ờ, người Việt sang bên này để buôn bán làm ăn mọi người ạ cái chợ này thì uh, rất là rộng Đấy, trước uh, mắt uh, mọi người có thể để ý là những cái gian hàng buổi sáng là con người ta đang bắt đầu là mở ra bán thì mình dậy rất là sớm nên là mọi người chưa mở ra dọc cái này là đang thấy là hầu như bà con là bán quần áo này gian này quần áo uh, giày dép đi sâu vào trong này thì uh, thấy bắt đầu bán những cái đồ thực phẩm hàng ăn Trường này Giang thấy là rất là nhộn nhịp mọi người ạ Rất là đông và rộng Bây giờ à, cũng đói rồi mọi người Sáng chưa ăn gì thì mình phải đi tìm xem ờ, chỗ nào Mà bà con hay ờ, nấu ăn đã Wow, trong này rất là rộng này Khu vực trong này Mình đi vào trong này xem nào Vào trong này à, tìm cái quán ờ, phở của lào ăn đã sau đó mình tiếp tục ờ, đi ờ, khám phá chia sẻ mọi người tìm mãi thì ờ, Giang cũng thấy có một cái quán phở của Lào Em hỏi xem có những cái phở gì ăn nhé Hello, somebody là tuổi nhưng sao pan này? Sao hả? Ồ đây bán là lẻ nhất là 225 Ăn thua thì sao hả Dừa này mọi người này Quả nó chắc nó Không biết là dừa bên Lào có ngọt không Nhưng mà đợt trước Giang bảo Là không ngọt đến lúc mình ở siêng khoảng ấy Mọi người bảo là nó nóng quá Không ngọt Giờ mình à, vào ăn phở để xem có cái gì nữa mình à, ghi hình cho mọi người xem phở bên này có cái gì cái giá một bát phở 25 đồng tiền Lào thì mình tính ra là 37 nghìn tiền Việt mọi người nhé như ở Việt Nam mình thường thường ăn 25 à, hay là 30 nghìn đấy thì đây là có có thịt bò đấy này là cũng là dạng bún của Việt Nam mình ấy cà chua này đĩa rau sống này đĩa rau sống thì uh, mọi người là hay ăn đỗ sống ở bên này <laughs> với là những cái rau um, xà lách rau húng Đây, có chanh có ớt và đặc biệt là ớt ở bên lào thì uh, mọi người biết trước mà giang chia sẻ là đồng bào lào ăn ớt ăn ớt để cho nó khỏe mới làm được việc và đây thì có cũng có ờ, trứng ớt này hạt tiêu này vậy lại cũng có ớt những cái đồ ờ, ớt khô này xì dầu này nước mắm muối mì chính để có thể thêm vào và đang thấy là có một cái ờ, lọ này nó như kiểu cái ờ, tương hoặc làm cái con gì đấy Okay, không biết là đồng bào Lào thích ăn gì đây mình có tôm này này nó như kiểu là cái đồ mình mình mình làm như của người Thái ở bên Việt Nam mình ấy còn vị ngon của phở thì mình cũng ờ, uh, chia sẻ mọi người như cái tập trước rồi là phở Lào thì không thể uh, bảo là không ngon thì không phải vì đồng mỗi một đất nước một con người thì uh, mỗi người có một cái sở thích gia vị ăn nó khác nhau ấy ở Việt Nam thì thích ăn kiểu này còn ở bên Lào thì bà con này thích ăn kiểu này rất là khó tùy ờ, mọi người quen ăn kiểu gì thôi Đấy, có những người Việt Nam mình thì thích ăn nhạt nhưng mà bà thì thích ăn rất là cay rất tiếc là những lúc mà Giang đi ờ, vào nhà hàng Lào Giang quên để chia sẻ mọi người cái món ăn của Lào hầu như là toàn ớt thôi trong một cái đĩa thức ăn 2 phần ba là ớt rồi Đấy thôi để à, Giang ăn đi đây nhá Giang cũng nãy chia sẻ mọi người là quay qua cho xem được cái phở Lào chút ăn xong mình sẽ đi ra ngoài chợ để mình à, tiếp tục khám phá và chia sẻ mọi người nhiều cái thứ hay ho hơn nữa nhé trước khi à, Giang vào khu bên trong kia cái nơi mà rất là nhiều đồ bán thì mình ghi hình cho mọi người trước khu vực này đã đây bà con có bán sầu riêng này thực phẩm những cái đồ hoa quả đấy nó thành một cái dãy cái ốt này như mọi người à đây có cái bánh của lào giống bánh thái viên việt nam mình lắm đây gói một lá chuối kiểu bánh tết ở bên ờ, việt nam người thái phong tục người thái hay, hay gói như vậy ấy. đấy dàn hoa quả bây giờ mình sẽ đi ờ, vào khu vực bên trong này cho mọi người khám phá xem nhé sầu riêng này, cà chua này à, cà chua ở bên à, Thái Lan rất là ngon mọi người ăn sống được ăn sống rất là ngon kia măng cụt kìa còn bán kìa măng cụt đủ hết đây, khu vực phía bên trong này mới là khu vực à, rất là hay đây chia sẻ với mọi người khi vào thì đang thấy có một cái sạp quán bán đồ hải sản đông lạnh Đấy, còn khu vực này sẽ là khu vực mà bà con ngoài trời bán những cái ờ, đồ sản phẩm mà bà con tự trồng được đây hôm nay thì ờ, như giang nói rồi là dư âm tết nên là không không đông mấy chứ bình thường đây ngoài này nhiều lắm đấy mọi người hay có những cái ô che che này này là từng khu từng khu một từng người một đấy nó ngoài trời mà còn ở phía đằng trong như này lại là khu vực bán khác qua cho mọi người xem một chút nha còn ớt này quả chanh quả chanh tiếng lào người ta gọi là mắc nào đấy mắc, à, ớt thì người ta cũng gọi là mắc ướt hoặc là mắc phết là cũng là ớt quả dưa thì giang quên mất này ở đây có mật ong này Quả dưa nó rất là khó gọi Nhưng mà vòng này tí nữa mình quay lại mình xem Lần lượt chia sẻ với mọi người Cà này Hôm nay là ít mọi người Hôm nay là đông lắm nhưng mà hôm nay rất là ít Rau này select này nói chung là các um, thợ buôn người ta về đây để để ờ, buôn bán rộng khắp này luôn có những cái, cái kiosk bên kia là người ta bán gạo ngoài này người ta sẽ bán rau thực phẩm căn bản giữ âm chính ngày tết là vẫn còn nên là đồng bào lào người ta chưa ra ờ, buôn bán nó tấp nập được ai có hàng anh bảo vệ ở chợ thực tế đây mọi người đấy đùa hơn cả chợ Việt Nam dân mình các anh bảo vệ khu chợ này tức là an ninh trật tự rau cải như Việt Nam mình kìa có có cả rau dền này rau um, hoa ban này rau mướp này đầy đủ không có gì à nó độc lạ xưa mọi thứ đều chờ trời khác thôi đây nhưng ví dụ khu vực ngoài này mọi người trước bán kín đạp luôn đấy cả ăn uống này phía bên trong kia là khu vực sẽ bán thịt ờ, chín đây bà bán chín ăn uống này dọc đây luôn rau nhiều là da trâu này mọi người cái da trâu mà hôm trước mà giang có chia sẻ mọi người cái da trâu của lào gian hàng bên này nó rộng trong này là bán mọi người là bán cá khu vực cá và thịt rất là nhiều loại cá luôn thịt cũng rất là nhiều cái hàng nguyên một dãy uh, người bán thịt dọc hết cái này xong rồi cũng bán thực phẩm rất là nhiều đi một vòng cho mọi người chia sẻ mọi người xem nhé đang ăn cái miến như nó như này này mọi người này chở miến như này mọi người nấu ra thôi chứ không phải là xăm samadhi mọi người nấu ra thôi mọi người không ờ, gọi là như kiểu bún ở Việt Nam mình sản xuất toàn rau rau diếp cá này diếp tanh này, rau cần này rất là nhiều cũng như uh, chợ ở Việt Nam mình bán nhiều thực phẩm đầy đủ phong phú mỗi cái bác kia là là ấy thôi là bán uh, có một cái khác khác của người bên Lào đây có những cái cây cây giang này mọi người này sang cái, cái, cái kiểu cái thuốc ờ, ấy mọi người ạ thuốc bổ máu ấy. chung là chợ này bán khá là đầy đủ phong phú không thiếu một cái gì phía bên này thì mọi người bán ờ, là những cái đồ dụng cụ nhà bếp bên này vẫn còn trống nhiều này thì vì uh, tết mọi người biết được tết của lào mà mọi người đang nghỉ nên là chưa chưa đầy đủ lắm thì ngày mai hoặc ngày kia gì đó mọi người sẽ ờ, ra đây buôn bán sẽ đầy đủ hơn không người Việt Nam mình vậy thôi đây mọi người vào trong sạp này là buôn bán đầy đủ dọc cái này thế này hàng trong này là bán không thiếu tiếc là hôm nay chợ là không à, có đầy đủ nhiều thứ để à, chia sẻ với mọi người vì đang à, dịp Tết nghỉ của Lào mà thì mình đi qua một lượt ghi hình cho mọi người xem cái không khí của cái chợ biên giới Nam Phao này này khu vực bán những cái giờ bà con vẫn còn đang nghỉ bán vàng bán bạc như vẫn công khai sao mọi người ạ Ồ. à cái này chắc là giả vàng không phải vàng sân bay đi ủa có, có bé xinh lắm bán uh, những cái đồ giả vàng còn bên này mới là bán vàng thật này người này à, những cái ốt này mới là bán vàng thật này toàn bán vàng thôi những cái ốt này đây. Uh, những cái ốt này toàn bán vàng thôi không biết là giá vàng tiền vàng làm như nào đây toàn kim cương vàng trắng oh. con thấy là trong cái ốt này hầu như là một người bán vàng dọc dọc cái ốt này này giật mình là như vậy dọc cái ốt này là toàn bán vàng thôi chứng tỏ là, là bên nào là là nhiều vàng giàu đấy mọi người không đơn giản nữa đây. Đúng rồi, dọc cái út này bên này là cũng bán toàn vàng nhá. Không bán gì khác. Ui giời, vàng óng ánh. chip. Ui giời, toàn vàng đó mọi người ạ. Giật mình à, <laughs> cái chợ này bán toàn vàng. Đây mọi người này, toàn kiosk vàng. Ui giời, buôn vàng kinh thật bên ờ, Lào buôn vàng quá ghê luôn mọi người ạ đầu tiên ờ, đang thấy một cái chợ bên Lào mà buôn toàn vàng này đây như cái ốt này cũng là vàng hết chẳng qua là một người nghỉ thôi chưa mở bên này cũng vậy này dọc này ồ cái điều kỳ lạ là chợ và bán buôn toàn vàng <laughs> này mọi người làm dầu vàng bên này thì nguy hiểm lắm đấy Việt Nam mình là trộm cắp như Lào thì may quá đất nước Lào người ta sống yên bình không có trộm cổ cắp nên là buôn bán vàng là thoải mái bên Việt Nam là như này thì chợ đây thì nguy hiểm lắm sắm bay đi nên là rất là khó mình chia sẻ ở đây đâu chỉ không thấy ờ, là mình ra mình sẽ về Việt Nam rồi đây là cái thời gian này thời gian cuối cùng mình chia sẻ với mọi người về cái chợ à, Nam Phao là chợ ở vùng biên giữa Việt Nam và Lào